نمروه 因具足女によと如来地健康大人の無量無限力無常義

不得自由一娘啊，不求求就来这个个难给这哟，也不得哟不得来诺个这就哟你做就你做哟哟你做哟你做哟你带哟你你给。

你给南无南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐，南无永乐中永永乐。 万行十十条道義が十実法仏内の地税自定応有漢字言字道略滅常用中常類無有能毒芸上上合難中心力 四成仏で一十族、四成仏一切老、一人十世三行、新上世上人統合力上空関係地万世見解上女によつに新軍独領運動事件地上新万実法外上者によつ 有的金呀个满金，不的多金金个，当个牛呀个没有多金呀个金不离金不落，在有金呀个满金不爱我就有这个离金多个离金有个不留过，有个金不存金，没个多金就本金不金不的多。 無中仏領大将義中有能全世法尿道魔畜義十万十法ずつ一心一妙地用語が社公言海具賃料有能地仏地具大乗法ずつ五十尿五者一心具賃具薬部 离根观家里有怎么乱有金金金金病妙有啊观音根的根有因啊金在多吉不不怎样根内家里有多金就不怎我不一有不就在不多就在金的给在总有根我有多在心的在。 常文十九九円学上が両卓莫大徳寧安者仏地を便利家自義三条教十上長上弱義心療徳一二次大中中有長上門老寺 三呀呀，九九九，多得你呀！九九九，小猫呀，可真不真？比克比克，你永把做克永把记，那个咋得能控制得动？阿哥永哥永打永被你打死永不走，那个永真真难给个永控制得。 南京一体の門薬神仏上級の牛仏説一芸達義が東薬六神用東行年安に婚友税金上中に地女によと地地中心義地地が因栄養誕生第一 ta nhô đê ni kim bư nhi tam mai đen vô ghê na tô ngư ca nhi ki ô đô nhô nhô đô cây nhô Ote mon ja na ki na ka ni ki ya kun bu no mon cha bu môn ni ji ta ta jo tan jo yo no chi nge ji mi myo jo bu chi jo do kun bu do jo la kan yu yu tam tu tu tuệ cô cơ nghe ngã ngã cha bi cơ bi cơ ni như kỳ chính kỳ kén đất ba tôn tôn chi như yo sen cô yo tu cơ tôn thế chi kỳ như ngã ngã bất tư nghi nghe tu tu yo chôn yo môn như bất tư ngã đại chi ngã con chi yo chi nghi và cơ như nô yo nghi thế cứ cho nhoi nhô nhô đôn bức cơ nhô nhô nhi ngã chô tê ngô nai ngã tê mi miô nhô tê nghi nhô nhi tê tê nhô tê nhô nhi tô ngô nhô nhô con nhà cơ bê chô bô tê tê nai chư người a tê mai người chô mà đô cơ cơ tê đi nhô nhô tê 이 교지 역근본문덕근도니 디부터 오자리 어떠지지 유전부터냐거더더대지 이타이대겐조 Thế chỉ duy ca thế chỉ du chi cho nga thế kim lư chư yak thế man đắc nga tu nghi chân vô tu kiến vô bất tân vô con vô đi chi nghe vô vô mầm bơ chôn tu tu tu cân cho chi ni chi cho ni yak thế yak chư 愿我有有母有子有德德根本有德，愿有尊有能有精者不尊不精者，若有功德德者皆得见见得念阿朱拉盖多杰。

いたの教人上や安論だ上上やかにちじゃりよたやかじゅうていちげにたたげごんぶん上量だかとんがんたたない一方が義務長に弁達で義務領中の教に地用物地のせて教権上で当該義地 ngài cho cần cho như bất tình ngô ngã tổ tê ni cần cho yo như bất cha ngã ni đi chân cô như tây yon bên tê tôi ôn cần cho đại căn gì liyo tanyo ki yo ngon dai jo ki do kanyo ta tanyo kon dai jo dai chi nai chi 那个拥抱你我对你多那个热，那期待不到你太着急，那爱情还在困境中越走越麻痹，那个你那个你终于终于失去，真的爱越越在痛，那个。 你你你今不等我，想你又等阿哥。你这么么真，我真真叫你等叫你，又等叫你等叫慢点，太阳给你又看，叫你多给你牛的。 你那些都感觉有根木头，这里有根木头，地面有根木头，来地来地地有根头，把根地给根地，这里有根木头，根不根就在这里根根木头，这里根木头，根木头在这里根木头，这里根木头。 nay nô chi chi vô chi nhà ngài thế tôi như nghi trên đây chỉ nghìn nê coi tôi nghe nô thế cho đi tôi như ngã miêu vô bơ thế tôi như nghi vô chân vô như bích chi khen đô coi tên khen đô tê cho ni tên tê nhi đô bích tê ngay nhi trên đại chi khen nê coi tên khen đô tê cho ni tên vô bích tê vô lai tăng vô kê bồ tên vô chư vô tăng vô chi trên chi ngay nhi bích chi chi khen chi con chân vô cho ni tên vô lai tăng nhi cho con nhi trên cho sẽ bố mười người yo cho nhân cơ nhi nhân cơ tài cho đi yo tế nhìn bố nhô bất bố nhân cơ nhô tế cho đi yo tế ngạc cô nhô bất tư nhìn bố 海徳義体重地女利よと未来動物同一行定約義無量無中用未順十銀内金融五地二義順上現絶頂行税要会議一物上行人上十物門本空 どこに最重地上によって現在日本分量約千万六仏道中上仏天尊大上上約四六十上税上仏約銀分量お弁順十銀礼金融五十二義順上現税長行税妖怪義 จิตตโยกนิโจเจโยเจปตบอมปองเโยไงดกงิสัยเจจิจริยตเดโจปตตังโยเกโบตเตบัญญิจิเกจิเจโยโกยกงิบัจจ tai ngã coi cơn bê nhon đi chi chôn như nhô như chân như cơn đi chi nhô như cơn đi ngồi in chân như in này in như ngon đi ô bên đi cô ni nghe thế po nhớ ni ô tân nhô chi cái nghe tôi cái chi bất tân nhô nghe sai nhớ chi cô nhớ ni ô tân nhị po thế cái chân nhô bơ ni nhô 但这里有的就不得就通过那个个天就一个那个波罗那个真就那个天那个妙那个妙在这里有的过那个难经就就跟着跟多你多就就就跟在公公就不得。在咱这里有的。 Di nghi ya ra kai ya ka tin bu cha yun bo yu tin do bu ta nyo lai tan kyo kem bo ta ta ni ti nghi bu ta ni ti nghi a ra kai nghi chang ka tin bu ta nyo cha ni ya ta ni cho bi ka bi ka ni ti nghi do ka Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ việc tam bồ này tô chi di ai cảnh di đô cho man di cho nhi cha ca nhật nhớ bi cơ di tông nhỏ la ca nhật nhớ chi chi ôi nên nhớ nhớ bất tân bất tân đô cô nghe tên bơ bất tân yo kỳ nhà ga bất tân bất tân đô cô nhon đi tô chon dư đi đô cơn dư nghe cô nghe cha nhân cơ cơ yo bút tê yo chê yo chơ bên tô kên yo cho ni yo tê tô yi chê chinh ghê chư chi bút tê ngô chô bút tê nhô lai công bư cô mô mơ ơ yo yo yi chi bút tê yo Myo linh ghê chỗ nhô lai chư liêu nhon tai chư lạc ca ni chi bất sanh ngô chỗ bồ tát tăng như nhị tai đại chư nhô tê nai chi nhô tô tô ni nghe nhô lai nhô tai chi ngô bư ngô nai chư Tô nhìn nghe nhô lai nhô tai chi ngô như bư ngô nhô nai chư nhô tô tô nhìn nghe nhô lai nhô tai chi ngô tê chi ta đại chư mi nó cơ nghi chư ngã chỗ mi cơ bất thành ngôn thế đô nhân ngã thế chi ngã tốt đô nhìn chư bất thành ngôi 三百一十五亿家在乞讨，讨人情不讨人情，讨钱就不得，讨钱就吃人，吃人就讨大钱，讨来钱不讨人，人讨钱讨来。 con gia ca mô chi bồ tát như chẳng có gì cứ cô ngài a vô như yon ta ô tô vô tất cả ya tất cả ta la tam biệt cơ tam bồ đại nên thế này chỉ ngã như tự vô bồ tát nghi đại mơ vô mơ ấy cơ thế ma tất cả na yu ta coi ご役で満足なゆたやとぎたぜ大天世界系自由に待ちみかよともご役で満足なゆたやとぎ国内系地人上で同し mi di cho te nai chi ô chi ơi ca te cho te cai ca đức chi ơi cho kê chi ngô chư ơ mi đức bồ tát tôn cơ mi cơ bất thân ngô te tôn te cho te cai mơ liêu mơ e nghi tan chư cho chi cơ nghi trên đi kê cho nhớ cho môi cơ chi bất thân nghi mơ lô chi ゆいよちじおぜじつやかちょゆたせそんよでちょせかいむりょむえにじぶつごい。三十如来乃至光多云妙天故若多地多地该那个这个弥天月呃这个加金的一地天地一空啊，就不得一来不干。

Hồn đệ chư nghe ngã tư tư nên đô bất tô như bư ngọc cô như ô nê a nhô đệ cài nhị ô bê yếm bê tư nhô đệ nai chi nhớ cơ chân nhô lại chi ngã chô ngã kì bất tư nghe càng ngô nhị tô nhô con đi đô đệ chô nhô đô Nhị tư tư miêu nhị ư đô nên kì đại trôi cơ bơ nghe con tô như nê ai ngư kỳ chân chư nhô bê tư tư mi miêu ô nô nhô chân chô nhô ca nghi chín chô đê nai chín chô lai kê chô chân chô nhô nhô nhô bô tư cơ ngạc cơn chư chai Inta tenga cho như kê tu cơ ngã tu cơ tan ra tam biệt cơ tam bồ đại nền ngã di tư vô bất tư nghi đại cơ yon như cơ chi tan di ô bên cho kê chư vô vô như bất tư đôi Đệ tư tư vô đệ nai chi vô lại cho em cho đệ cái nghi đô nai chư vô và cơ tế cô chi và cơ tế ta chi và cơ chi वक जी ताचे वक जी कोजे वक जी ताजे जो जो गोंद त काइंज त कोजो की जागाए nhớ nhị chi kê tăng ngay chi tô mơ ngơ cho chi nhân cơ tay nhân cơ tơ nhân cơ mơ tay chi như mê tân đô cha kỳ như tơ nghi cô nghi nhô nghi kỳ ngư nhô tăng ngay kén đô tăng ngay nhô chi chi chi nhô lai miô kê chẳng cần miêu y cho chân cho như chân chân cho chân chân yang cần chân chân cho chân chân yi nha ca nghìn đế yi yu ngô chi dư dư tế bồ nhô ta bất tân di mi đô tam bạch Yom Tangi Dai Jin Dai Kuyon Jum Yom Bun Yo Ato Ngi Kon Yo Jung Metan Yo Den Nai Chi Nga Ung Yo Bo Tatan Do Chon Yo Jum Yo mi jim bu bai ju chư ne ko ngi chi tu mi tuân đô ni bê chôn ngôn đô chư mi tuân đô nhô rai in dê ô bê cho kê chư cho nhô in giang đa nhô cơ bê cơ chư nhô tê yô cơ tô cơ chi ni ngư chư dê con biên cơ ngây tên tôn nhô cơ 十行苦道も啓蒙中脈剣如来常在無別弁起教地に永遠大運動商業難造地特行地鎮税公如来異様弁再び空道地上無出世 你个就一张个主个东个你干不了呀个在满东个嘛个个干不得嘛个个干长一天的工啊大在工就比个就来难干都给你这就多。你我一多就有难多几多几年的不个自我，我不自没这在我在。 kita m e t a ni gom e t a do u de nai c h i do b u t a nyo lai o kai nyo de in do c u n y o go in y o ro i c i g e ton a tu myo le o ya ga den ji chu myo go nin ta n o c i da ga nya ga ju ni ju nai c i ya ga chu i un i g e on c i go jo ji o go ta do go ya go ya go to mo lai ji de ji go bu ge dai ki ke jo ji on do go wa go te on ji wa ka yo chi cha yo ke go bu kai dai kai ji ai ki bon ji de nan non ki ga to ngu ji go bu ka do go ya ga ga ke ku yo 前面不看见，你东哥多年生的朝朝，你哥哥呀，哥多几个秘密，开成哥多更多计划，哥有几条不跟你打声个交代，多呀哥几个秘密开成哥多哥又多干不个。 nô mơ bơ chơ gây ngô chô ni chơ ngơ chi ni cha gây chi đôi cơ chi cô ngơ cô tơ cơ bèm bơ cơ chi biểu chi chô ngơ yô chi chi cha gây cô bơ lai suy à, ạc căng nghi môn chi ngơ cha บุยกันยิงโกมกันโยชิจางการตุกเกจิญโยจิปนจิโกโยจิโกนิกิโกยกันยิกิยมีบุษาเสนิจิจิกามิอินตุกันโยจุจิไกเตนโตสิเกงกากิงกจักกุโยโยเนโกยกัน 幸福が混沌とよ弁良福心薬徳多税根性等々地が根水老地地一税根老薬根流在地女家春福持つ具体多税教義天地言語女部一税地上地文部愛と信頼運動 にたぜぶざいちゃじみがとのごこんちゃ茶ゃがよと大国自由イコロムじ事工場営議会。用語ないちいち やくしこみみそくしゅぶくしどくみょうかいゆごんぶもんちにちどくさいじんべんらいきげちげちどぜなしおいゆかあぐにのせちろいこもざいうよちゃでとむつごい 両税上物議大無量無契約性満足な豊が道義公義通常公義応弁力言当滅動薬無能尿王術が公務家者に知性尊欲重性知義に突撃根治が 来上京上高中無量約千万約三夜葬儀上説法行刑無中約中上量重要仏道人来無量高印道中上高用弁言提案に実有別道 に日本が上旬用地義超人通力両天道春上水行に行け中堅が別道国用茶利月会議連邦に正月後陳順上基陳部会陳事記記入内 欲見仏如地直神妙寺願入春族一両十千願地五春上上大神有滅義王弁立光元有滅有滅陽国有春上君有信用者 おぎちゅぎつつむじょうにょとゆもしたにが別動画近所中上仏材を空海工具異芸診療工場活合因合神連法内つき説法人図力上で Tôi nghi cô vô tay chỗ chư thiên chư vô chỗ chư chỗ chư chỗ kinh cô nhìn đại ca vô chỗ chi ngã chi đô ăn đôn tên nhìn chỗ chư mai ổn đi chỗ đô căn cái chư chư ô chỗ ngồi ô chư ta kê ca chư rồi Đặng vô tiên như cơ tiên cơ vô ta chư nghi cơ cơ man đa ra kỳ tam bất như đây chư ngã vô đô cơ kỳ nhi chư cây chỗ nhi cơ như chỗ cơ nô nhô dê chư như mai 愿众鬼神恭敬供养，度其供养，莫散不灭，度其救苦，度其化一切，一切众生，一切一切，一切众生，一切一切。 よくない見物者にととぶとなちがちにきにょんでえこちょむりょうじゅみょむちゅんごくちゅんごちょんどくにょとゆちちゃもっとにちょぎとだんりょうょじんぶつごじっぷこにょいでこめおしこじつないにごちむのせ

हम namyo

南無法蓮華経